ta đi vào ví dụ 1 Một câu hỏi mang tính định tính Chọn câu sai Chọn câu sai Chúng ta có 4 đáp án A, B, C, D ở trên đây Chúng ta bắt đầu đọc nhé Đáp án A Vector độ rời là một vector lối vị trí đầu với vị trí cuối của chất điểm chuyển động B. Vector độ rời có độ lớn luôn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm C. Chất điểm đi trên một đường thẳng rồi quay về vị trí ban đầu thì có độ rời bằng 0. Và D, độ rời có thể dương hoặc âm. Chúng ta ghi ví dụ một đây nhé. Ví dụ một Như vậy, câu 1 xoay quanh kiến thức về độ rời. Thầy nhắc lại một chút về kiến thức về độ rời cho các em. Bạn nào quên có thể xem lại ngay video về lý thuyết. Video về lý thuyết. Ở đây thầy nói lại là gì? Độ rời là gì? Đó. Độ rời, vector độ rời M1, M2 với M1 là vị trí ban đầu, M2 là vị trí kết kết thúc để chưa các em? Và xét trên chuyển động thẳng, xét trên một chuyển động thẳng và chất điểm đi theo chiều dương của trục thì lúc này độ rời mới bằng quãng đường. Còn chất điểm mà chuyển động ngược lại hay đi theo chiều âm thì quãng đường và độ rời là là khác nhau. Ta xem. Vector độ rời là một vector nối vị trí đầu với vị trí cuối của chất điểm chuyển động chính xác vị trí đầu với vị trí cuối. Như vậy A của ta là đúng. Thí nghiệm của thầy ngay ban đầu đã nói rất rõ cho các em đó là gì? Đó là <clears throat> M1 với M2 đấy, đúng chưa nhỉ? B. vectơ độ rời có độ lớn luôn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm. Luôn luôn bằng là sai rồi. vectơ độ rời có độ lớn bằng với quãng đường một chất điểm đi được khi chất điểm phải chuyển động trên đường thẳng và đi theo chiều dương của trục tọa độ mà ta đã được được chọn có nghĩa thằng B này là, là sai nhớ nhá nhớ luôn luôn bằng là sai nó chỉ bằng khi nhắc lại nhé chỉ bằng khi chất điểm chuyển động trên đường thẳng và đi theo chiều dương của trục tọa độ đã chọn được chưa các em nhớ đấy C như vậy ta biết ngay đáp án đây là B rồi đúng không bởi vì trong bài toán trắc nghiệm ta thì chỉ có một đáp án đúng thôi vậy ta xem C đúng hay sai nhá chất điểm đi trên một đường thẳng rồi quay về vị trí ban đầu thì có độ rời bằng không. Vị trí ban đầu với vị trí cuối trùng nhau thì vector M1, M2 cũng chính là vector 0, chính là bằng 0 luôn. Như vậy C đúng. Đó. Nhớ thầy nhá. Và đáp án D. Độ rời có thể dương hoặc âm, hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng. Thế nhỉ? Nếu đi theo chiều dương thì độ rời sau trừ độ rời trước, tọa độ sau trừ độ rời trước thì biến thiết tọa độ chính bằng độ rời mà thì dương còn đi theo trừ âm thì đương nhiên nó là âm rồi như vậy đề cũng đúng như vậy ta biết chắc chắn một điều đó là